một buổi tối mà em có làm nhọn đủ thứ việc buổi sáng sớm mà em mà dậy một tiếng là xong nhưng mà mẹ phải mò cả ngày bữa nào em không làm em sai chồng em làm không có chứ anh mẹ em huấn luyện mà nhưng mà em thấy chồng em cứ ừ, được mẹ chiều quá rồi cũng chẳng biết làm gì hết nhỏ thì nghe nói là mẹ em kể là siêng siêng năng biết làm đủ thứ nhưng mà khi mà lấy em về thì em thấy lười lười vừa lười vừa lười vừa bẩn rồi chị la vậy là rõ hai hai vợ chồng có khi nào xích mích không sao la mà không xích mích được mẹ cũng biết luôn rồi la trước mặt mẹ chồng luôn hên xui em có sợ là lúc đó mẹ chồng hay là cha chồng đó buồn không cũng có nhưng mà biết sao mẹ chỉ nhìn thôi trời ơi xả không xả chịu chịu xả lâu lâu một chút xíu xả phải cỡ nửa sôi nó mới ra được nước nóng chứ cái quả chứ ủa thì mẹ ra mẹ xả đi thì mình chỉ nói vợ chồng mình chị đi vào trong phòng chuẩn bị lấy đồ đi tắm thì lệnh chồng mình ngồi ngay đó lại là bẩm chứ có vậy thôi mà mệt ghê thì chị nói vậy thế là tự nhiên chồng chị lại ngứa mồm lại ra lại bảo chứ ủa chứ mẹ có muốn chuyện đó cho mẹ cứ cằn nhằn nhé trời trời chị chị chịu nổi không mẹ chị ngồi hu hu hu khóc nói như vậy thôi mà cũng là cằn nhằn cằn nhằn xong rồi chị sợ quá chị đóng cửa chị đi ngủ luôn Cô xin giới thiệu, cô Phan là Thiếu Anh, năm nay 65 tuổi, quê cô ở Hà Tĩnh. Cô sống hiện tại đang ở sống ở Buôn Ma Thuột. Cô làm nghề nội trợ. Nội trợ. À, và đây là con dâu cô. À, xin chào các anh MC Quỳnh Linh. Chào dạ, xin chào Lê Lộc. Dạ. À, mình năm nay là 44 tuổi. À, là con dâu của mẹ được 20 gần gần 16 năm. Nghề chính của mình là làm nghề thợ may. Dạ. Mình có mấy bé rồi chị hả? À, chị là hai bé bé năm nay là bé gái 15 tuổi à, bé trai là 10 tuổi mình ở đây hay là mình ở ngoài Buôn Mê Thuột? Mình ở Buôn Mê Thuột Buôn Mê Thuột luôn Vậy thì hai mẹ con từ à, Buôn Mê Thuột đến thành phố Hồ Chí Minh để tham gia chương trình Cô lần đầu tiên cô gặp con dâu cô, cô ấn tượng điều gì? Khi mà con trai cô quen con dâu cô lúc đó nó còn đi học đại học Mà gia đình cô thì <laughs> cô cũng nghiêm khắc à, Cho nên là nó cũng không dám nói gì cả đến khi nó học mà ra trường rồi nó mới nói với cô là con có quen một à, cô là như vậy như vậy à, là cô đó cô làm nghề thợ máy, nhưng mà cô là lớn hơn con tuổi thì lúc đầu cô cũng phản ứng vì cô nói là à, con nên coi lại đi bởi vì à, bố là hơn mẹ 4 tuổi nhưng mà bây giờ bố còn trẻ hơn mẹ thế nên mẹ cô cũng lăn tăn cái chỗ đó thôi cô nói là sợ rồi sau này á mà đến khi à, người phụ nữ á thì nó cái tuổi thân là nhánh hệt lắm chứ không phải nó dài được như người à, đàn ông cho nên là con lấy nó rồi liều sau này nó sao thôi thì cô hôm này thôi thì cứ từ từ rồi lúc tôi tính lúc đầu cũng à, phản đối ha lúc đầu thì cũng phản đối dạ. nhưng mà sau đó thì về làm dâu đó cô có, có thấy sự phản đối của mình đúng hay là sai không nhưng mà đến khi mà nó sáu nó xin cưới thì cô còn nói với nó này nếu vậy thì con à, dẫn nó về đây để mẹ nói chuyện với nó thì à, con cô dẫn về thì cô cũng nói với con dâu cô là như cô nói với con trai vậy đó đó vì mà hơn nữa nghề nghiệp cũng khác nhau ừ, con cô đi làm nhà nước còn con dâu là làm thợ máy thì cô nói là liều sau này về thì cuộc sống vợ chồng có gì là nó, hai bên nó nó cũng phù hợp vì như nói đi làm thì nhiều khi còn ờ, hay đi bạn bè rồi nhậu nhẹt mà con dâu nói thật thời buổi bây giờ thì đi làm thì giữa làm việc ờ, trong với ngoài là nhiều khi người ta cũng có cái mối giáo dung với nhau thôi thì liều con sau này mà là về ờ, vợ chồng thì con nếu con chấp nhận những cái điều mà sau này nó có cái gì vậy thì thì thì, thì mẹ mẹ con cưới mà nếu <laughs> con này thôi thì con dâu nó đồng ý 16 năm rồi Ờ. yêu thương nhau 16 năm rồi vậy thì cái tuổi tác đâu quan trọng đâu cô ha à, nhưng mà bây giờ thì không ai nói nó là nhiều tuổi hơn con trai cô hết đó nó tệ hơn tệ hơn chứ nãy nghe 44 tuổi giật mình đó tưởng giới thiệu lộn 34 chứ trẻ mà chị chỉ có nhớ cái ấn tượng lần đầu tiên khi chị gặp mẹ chồng của chị không cũng có nhưng mà như vừa mẹ vừa chia sẻ đó là mẹ nói là nếu như mà sau này mà sống như vậy thì sợ có những lúc cơm không lành canh không ngọt đó thì sao này ví dụ vậy đó thì chị cũng thấy hơi tủi thân thật tình đó thì mẹ tiến tới thì nhà chị là dầm làm nhầm ngõ ý là dầm ngõ trước cũng phải gần một năm nhưng mà mẹ rất là tâm lý khi mà mẹ quyết định cưới rồi thì chị rất là ngưỡng mộ mẹ ví dụ như là um, khoái nhất cái vụ mà mẹ chồng ờ, rủ đi ờ, sắm trang sức cưới về rất là vui vừa cười tít mắt à, thứ mắt là vui có quà rồi ha có quà rồi là rất là vui chứ mới lại hơn nữa là mẹ cho mình đi chọn mẹ tâm lý ha đúng rồi mẹ rất là tâm lý nhưng sau khi làm dâu rồi thì ờ, cô thấy giữa con dâu với mình hợp nhau những điều gì con dâu cô thì nhã nhẹn hoạt bát hiểu chuyện thì ờ, nói chung thì cũng tốt với bố mẹ chồng đặc biệt là hai cô em gái quan tâm lắm thì anh em là chồng quan tâm thấy hài lòng cô hả có cái cái mẹ con hợp nhất là điều gì nói chung tất trong con là hai mẹ con đều hợp nhau thí dụ như là không muốn cho con đi ăn ngoài ví dụ như là ăn sáng là thường thường người ta hay hay mua đồ cho con ăn trước khi đi học đó là người ta mua đứng trước cổng trường nè ví dụ là người ta người ta đứng người ta đốt ở người chờ con hối ăn nhanh ăn nhanh nhưng mà không riêng nhà là hai mẹ con là tự tự chức tự tổ chức sắp xếp nấu nướng ngày nào cũng như ngày nào thí dụ mình đổi món cho con mình ăn tức là mẹ Từ chỉ muốn ờ, ăn uống nấu nướng trong nhà thôi không ăn ở ngoài đúng rồi em đúng cũng thích như vậy con em là là nói chung là nó cũng nhiều cái đôi khi con nít mà không lẽ giờ chồng em không bao giờ ăn uống ngoài chứ hả ăn trong nhà không hả? lâu lâu thôi anh thí dụ như bố mẹ mà lâu lâu bố mẹ đám cưới thì nhà em tóc đi anh <laughs> ăn về mà mẹ có la không à, thì giống mẹ chừng nào mà check in facebook thì mẹ thấy thì kệ nhưng mẹ em trước đây là mẹ em hay tiết tiền lắm mẹ cứ mỗi lần mà đi ăn về mẹ bảo trời mất mấy tạ thóc nhưng mà em nghĩ mẹ thì mắc à, cười ghê thì mình phải đi thì mới biết là người ta những cái nấu những thế nào và vị như thế nào chứ đúng không thì nhưng mà do lâu giờ mẹ em đỡ hơn rồi thí dụ như là đủ à, là đi tẹt ga đi ăn là quy đã khóc không hả cô hả dạ có chuyện gì mà không hợp giữa hai mẹ con không cô cô thì cô nói thật từ hồi mà khi cưới con dâu cô về thì cô có nói là khi lúc đầu mẹ phản đối là phản đối lúc chúng nói chưa thành vợ thành chồng chứ mà đến khi về nhà cô nói thật từ hồi nó về đến giờ chưa bao giờ cô coi nó là con dâu hết ạ cô coi nó là con gái nhiều khi thậm chí con gái cô nó còn nói này là mẹ thì thương chị hơn con là có cái gì mẹ con cũng chia sẻ cùng tâm sự với nhau hết thì tất nhiên thì ờ, nói là nói vậy chứ không phải là hoàn toàn lúc nào cũng cũng ấy hết à thế còn hồi mà những con nó còn nhỏ thì có đôi khi nó mua sắm đồ cho con thì có đôi khi cô cũng cũng không hợp chỗ đó là cô phải có nói với nó này nói sắm đồ cho con nó nó thích sắm này thọ, ờ, vì cô bảo này là giờ con nó đang nhỏ mà giờ con cứ mua sắm cho nó nhiều mà nó sắm lại sắm đồ thìn thì nó mặc được vài lần thì nhiều khi lại bỏ cho nên lãng phí mà đồng tiền của vợ chồng con lo làm ra rất là vất vả còn như vậy thôi nhưng mà con gái con dâu cô là suốt ngày đi làm ăn ngoài rồi không có cơm nước trong nhà rồi ít có chăm sóc ít có làm việc nhà cô có thấy sao không không nó bệnh thì nó bệnh nhưng mà về nó vẫn tranh thủ làm còn khi tối lại có khi là hai mẹ con giành nhau rồi chết vì cô thì cô nghĩ này là thôi nó đi làm ăn ngày mà tối nó còn đem đồ về cắt á thì nhiều khi cô thành tội thì cô muốn anh nhưng mà nó bảo mẹ cứ để con rửa chứ con rành tí là xong mà có rửa không hay là nói vậy thôi xong rồi để người khác rửa không đâu mà nhưng mà em làm gì cũng nhanh hết mẹ làm nhanh lắm. làm nhanh làm nhanh lắm cái một buổi tối mà em phải làm nhọn đủ thứ việc buổi sáng sớm mà em mà dậy một tiếng là xong nhưng mà mẹ phải mò cả ngày có nào em không làm em sai chồng em làm không có chứ anh mẹ em muốn luyện mà hồi xưa đây là là hồi trước đây á là là là em là là là nói chung cũng cũng không phải là chiều chồng nhưng mà em thấy chồng em cứ được mẹ chiều quá rồi cũng chẳng biết làm gì hết nói chung không biết làm cái gì hết cái đi học lớn hồi nhỏ thì nghe nói là mẹ em kể là siêng siêng năng biết làm đủ thứ nhưng mà khi mà lấy em về thì em thấy lười lười vừa lười vừa lười vừa bẩn la ổng không có chứ chuyện đó bình thường rồi chị la vậy là rõ hai hai vợ chồng có khi nào xích mích không có chứ à. thì la phải xích mích chứ sao la mà không xích mích được mẹ cũng biết luôn rồi là trước mặt mẹ chồng luôn hên xui em là... Dạ. lại nếu đã làm đã còn trừ làm con của mẹ rồi thì mình đâu còn phải chịu kể trong nhà nữa đâu ừ. nhưng mà có điều là phải có nguyên nhân thì em mới la ví dụ như em đang ở dưới bếp thằng con trai nó lên nó mở tivi hết vô luôn. anh hét nó, nó nghe chưa anh hét đi đừng có nói mà la anh hét nó đã nghe chưa kêu con giảm volume xuống hét một tài nó đã nghe chưa mà ấy nó tức cái gì nó đừng như nó như là đang xem cái gì hoặc là nó tức quá thì nó nó tức quá thì nó nó mở to volume hoặc nó đang bực mình cái gì đó ví dụ như đang tức cái gì đập tivi mà em la lớn như vậy thậm chí la lớn hơn tivi nó mới nghe thì đúng rồi em có sợ là lúc đó mẹ chồng hay là cha chồng đó buồn không cũng có nhưng mà biết sao mẹ chỉ nhìn thôi xong rồi nhưng không khi... vậy đó hả dạ. nhiều khi nó hư quá thì em một lôi phòng em đánh à. thì mẹ em hỏi ra mà em hỏi nói chứ làm sao vậy ủa thì cứ có nguyên nhân thì mới đánh chứ chứ tự ờ, nhiên em đâu có phải là hàm hồ mà em đánh đâu cô có buồn có gì ừ, lúc đầu thì cô cũng buồn vì ờ, nhưng mà cháu thì cô thấy ờ, cũng phải hiểu nó la hoài cũng hết buồn luôn hả là một cái thái là cô nghĩ này là mẹ vợ chồng thời nay là mình phải thoáng hơn hồi xưa cô nói thật nhiều khi thời xưa như vậy nó được đâu nhưng mà giờ mình phải thoáng có khi nào cô nóng lên cô la con dâu không chưa bao giờ chưa bao giờ luôn bao giờ. lớn tiếng chưa không. chưa không luôn không có la nhưng mà hiểu không rất là khóc đó nhưng mà là khóc vì chuyện gì thì... giận con dâu đó không phải giận con dâu cái chuyện mới tinh như vậy nè cái hôm đó là thường thường nhà chị có năng lượng mặt trời đúng không mà mùa đông trên buôn ma thuột em biết rồi á nó nó rất nó rất là là là lạnh mà chắc là cả ngày với lại chắc là hôm đó nhà chị nhà mình là chắc xài hết mà chị là hay chấm tắm đêm thường là đi làm về ờ, lui cu đủ thứ việc đó rồi phải tắm đêm thì vô hết nước mà khi mình chị bật sang cái máy ờ, máy nóng lạnh á bật cái máy sang cái máy nóng lạnh nó cũng, cũng làm sao á điên lên được thì chồng chị đi nấu nước nấu nước để tắm á nấu nước bằng cái, cái ấm siêu tóc á ừ. thì mẹ nhị xuống mẹ chỉ hỏi là à, ai cắm nước vậy kêu còn cắm còn cắm mẹ tắm mẹ chỉ bảo chứ trời ơi xả không xả chịu ừ, chịu xả lâu lâu một chút xíu xả vậy cỡ nửa sôi nó mới ra được nước nóng chứ cái bảo chứ ủa thì mẹ ra mẹ xả đi thì mình chỉ nói vậy trong chị đi vào trong phòng chuẩn bị lấy đồ đi tắm thì lệnh chồng mình ngồi ngay đó để làm bẩm chứ có vậy thôi mà mệt ghê thì chị nói vậy hay là tự nhiên chồng chị lại ngứa mồm lại ra lại bảo chứ ủa chứ mẹ có muốn chuyện đó cho mẹ cứ cằn nhằn nhé, trời trời chị chị chịu nổi không mẹ chị ngồi hu hu hu khóc nói như vậy thôi mà cũng là cằn nhằn cằn nhằn xong rồi chị sợ quá chị đóng cửa chị đi ngủ luôn bởi vì con trai nó nói thế <laughs> với tuổi thân rồi cằn nhằn rồi à, nó con năm trai nhiều hơn chứ không phải con dâu con à. con trai mà không bên mẹ à. không phải là không bên mẹ có có có muốn con trai cô là phải phân minh rõ ràng mẹ đúng là đúng mẹ sai là sai anh mà lúc đó mà đóng vai bà mẹ chồng anh sẽ nói rằng dạ. nước năng lượng mặt trời không tắm với tắm nước này hao điện tốn tiền hàng chi tháng xa trước tao đóng quá trời tiền luôn để mình xem người thứ ba đó chồng em á <laughs> thử coi có mâu thuẫn gì với hai mẹ chồng nàng dâu không nha hai người phụ nữ gần gũi và quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là hai người rất là tuyệt vời nhưng à, cả hai người có một tính mà tôi rất sợ đó là nói nhiều vì cái tính cả hai đều nói nhiều và đều như thế cho nên là cũng ờ, nhiều khi là là là dẫn ra những cái sự việc là cũng rất là khó xử cho tôi thì ví dụ như vợ giận cái chuyện gì ở nhà à, ở ngoài đường rồi về nhà lại bắt đầu dẫn lây qua mọi người à, một cách là vô cớ nhưng may mắn là được cái mẹ tôi cũng hiểu được cái tính của vợ cho nên là nhiều khi cũng im lặng kệ thì vài bữa rồi lại hết cũng có lúc hai mẹ và vợ giận nhau thì à, cái giải pháp của tôi là im lặng không nói gì rồi từ từ mọi thứ nó sẽ qua cũng không bên nhai cũng không có nói ai đúng ai sai nên tôi thấy cái giải pháp đó hiện cho đến bây giờ là vẫn hữu hiệu hôm nay à, cũng có những cái chia sẻ rất là thật lòng ha à, vậy thì à, mẹ chồng có muốn nàng dâu thay đổi điều gì cô à mong muốn của cô là chị bóng là nếu mà có kịp sau thì cô vẫn được làm con dâu à, mẹ chồng của con dâu cô chứ đổi ngược lại cũng mệt lắm á kiếp sau đổi ngược lại là mệt với cô này lắm á cô ở tư thế con dâu khác mà cổ tư thế mẹ chồng là, là căng lắm à cô muốn được làm uh, mẹ vẫn muốn được làm mẹ chồng của Đó, con dâu mẹ chồng thì được à, mẹ chồng của con dâu chứ cô là cá tính là mẹ chồng là cá tính dữ lắm luôn á thì em thì sợ rằng sau này em có con trai ừ. thì em chắc chắn là em không tốt như mẹ rồi đó nếu em cũng thương thì có thể là thương nhưng mà không thể bằng biểu lộ bằng cảm xúc đúng rồi em đúng nóng rồi. tính là Cảm không thể được liền, ờ, nói như, liền. như của mẹ chỉ có mong muốn hay là có điều gì muốn nói với mẹ không có ví dụ ờ, là mẹ thì nói chung là mẹ cái tính nói chung tính em thì cũng không thích uh, ờ, giặt máy ví dụ như mẹ cũng vậy đặc biệt là càng không nhưng mà em chỉ mong mà thí dụ như mùa lạnh á sáng ngày ra chuẩn bị đi làm mà mùa, mùa trời mùa đông trên môn phục nó lạnh lắm nói là mẹ mẹ bỏ đồ máy giặt đi cứ thôi được mẹ cái gì á mẹ cứ cứ cứ giặt tay đi tí xíu giặt cái là tự nước con nó nó nó nó, nó nóng lên cái chồng chị nghĩ bụng trời mình thì đâu có thể nhào vô giặt được từ đến giờ đến giờ mình phải đi làm rồi rồi cái xong rồi giờ chị muốn thay mẹ mà ví dụ những ngày mà bận rộn quá này rồi ngày mùa đông giá bốt thì mẹ cũng đừng có ờ, có cái giặt giặt tay nữa mà mẹ mẹ bỏ vào máy mẹ giặt cô nghỉ thế này cho cô ở nhà nuôi tớ thì cô mình phải lao động đừng mà làm việc quá sức chứ mà nhàn rồi quá cũng chán cô nói thật nhàn quá rồi là không biết đi đâu không biết làm gì thì gói tivi thì nằm nằm thôi lại muốn ngủ cô nói thật là phát ổn ấy à. cho nên là làm có như mình tập thể ờ, dục lao động đúng không hôm nay thì ờ, cảm ơn cô với lại em đến tham gia chương trình à, những câu chuyện chia sẻ thế này à, cũng à, sẽ có những cái nhân vật nó nằm ở trong cái à, giống như giống như gia đình mình vậy họ sẽ rút kinh nghiệm hơn để hoàn thiện tốt hơn chúc hai mẹ con thật là vui vẻ hạnh phúc và thành công trong cuộc sống một à, kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình những hôm nào mình xem tivi mình nhìn cái hình nhớ đó tham gia chương trình ha dạ gửi tặng cô và em